Chào bạn, tôi Ken Nguyễn, chuyên gia đào tạo SMB Chiến Và trong video này Ken Nguyễn sẽ đưa ra một vài phân tích để giúp anh chị có thể hiểu được về các loại kem cũng như là sử dụng kem dùng trong quá trình pha chế ra các loại đồ uống như cookie đặc xanh, smoothie, soda ý, trà trái cây, trà sữa và rất là nhiều các loại đồ uống khác liên quan đến việc sử dụng kem để kết hợp. Và với kem có nhiều các loại kem khác nhau như kem tươi, kem chi, kem trừ nướng và có nhiều vị khác nhau Bên cạnh đó thì chúng ta có thể tạo vị cho các loại kem và kỹ thuật tạo vị cho các loại kem chúng ta cùng tìm hiểu ở những video sau của kem nguyên. Và để tạo ra kem này thì trong quá trình pha chế thì bước đầu tiên đó là bước lựa chọn nguyên liệu. Sau khi mà chúng ta đã lựa chọn được nguyên liệu rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ hai đó là bước là thực hành thao tác tạo ra các loại kem để pha chế. Và trong quá trình mà chúng ta thực hành thì thường là sẽ có công thức, có tỷ lệ, có quy trình tạo ra các loại kem và thường thì khi mà chúng ta tạo kem thì sẽ có hai dạng đó là dạng sệt và dạng bông sau khi mà chúng ta đã tạo ra kem thì chúng ta sẽ chuyển sang bước thứ ba đó là bước là ờ, bảo quản như là bước thực hành pha chế ra loại đồ uống liên quan đến kem và thông thường khi mà chúng ta pha đồ uống liên quan đến kem thì kem sẽ được phủ lên trên bề mặt của ly đồ uống và có thể phủ ở dạng sệt hay dạng bông và sau đó chúng ta có thể là dạ, thêm nguyên liệu khác ở trên bề mặt của kem để làm cho ly đồ uống trở nên hấp dẫn và để biết thêm chi tiết hơn thì bạn có thể tham khảo cuốn sách nghiệp vụ kinh doanh mô hình quán trà sữa trong cuốn sách này Kevin Nguyễn đã biên soạn cách chi tiết cách mà chúng ta lựa chọn các loại kem quy trình tạo ra kem cũng như là bảo quản cách mà chúng ta thao tác tạo ra những đi đồ uống liên quan tới kem nếu như bạn quan tâm đến cuốn sách này thì bạn có thể để lại tin nhắn ở phía dưới phần bình luận hay là nhấn vào nút đăng ký nhấn vào nút tìm hiểu thêm và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi lại bạn và trong video này Kevin Nguyễn sẽ kết thúc tại đây